còn nhớ thì cách đây 2 năm Hero Team bọn mình đã tổ chức một cái buổi fan meeting để dành tặng cho tất cả các bạn fan và cũng có rất là nhiều bạn nhắn tin hỏi cho mình là anh ơi tại sao lâu quá rồi chưa thấy Hero Team làm fan meeting vậy thì lần này lại tiếp tục là một fan meeting lần 2 dành cho bạn fan yêu quý nè fan meeting lần này Hero Team bọn mình sẽ tổ chức vào ngày 1 tháng 1 năm 2023 có nghĩa là còn một tháng nữa thôi các bạn ơi chỉ còn một tháng nữa thôi đó và sẽ được tổ chức tại nhà hát Hòa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 Trời ơi, cay quá trời cay, cay quá trời quá đất luôn á, cay hơn lạng ớt luôn á trời. tôi tức, tôi tức mà tôi tức mình muốn xóa kênh YouTube luôn á trời ơi. Dạ, dạ, không không, mình đánh mình đánh mình đánh có vấn đề gì thì em phải nói làm gì mà kêu cay, ớt rồi cay hơn ớt vậy. Trời ơi, em đang rất là cay, rất là tức bạn ơi Mấy bạn có biết gì không Trong cái video lần trước khi mà mình với Camui và Sammy á Bọn mình test những cái quả TNT á Có rất là nhiều những bạn fan vào cơ mình như thế này là chị Camui cơ mình bảo là Trời ơi mấy cái quả TNT mạnh không đốt á Tàn là TNT cùi bắp đâu có quả nào mạnh đâu Cho nên là mình nghe mình tức quá Có gì đâu mà tức trời đất ơi lần trước á Tôi thấy con bậy ờ, chỉ thấy mấy cái quả TNT của gà bè Mà có gì đâu đúng không chị À ok ok được Chị là lên chị chiến thắng nha Chị không biết gì hết nha được, được rồi, được rồi Lần này Nó có tôi trong á Lần này á, tôi sẽ cho mấy bạn biết thế nào là một quả TNT mạnh nhất ở trong Minecraft à, Ở chỗ đằng sau này nè, tôi đã chuẩn bị à, ở đây là có 9 quả TNT nha các bạn nha Đây, ở đây có 9 quả TNT nè một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín Đó Và bây giờ á, sẽ y như lần trước thôi Mình và Camui và Sammy, bọn mình sẽ chọn ra mỗi người ba quả TNT Và sau đó bọn mình sẽ đốt lên để coi TNT của ai là mạnh nhất Và chắc chắn lần này mấy bạn sẽ biết thế nào là TNT mạnh nhất Minecraft Rồi thì bây giờ á trước tiên á chúng ta sẽ phải chọn TNT trước Bây giờ nha tôi sẽ nhường cho Camu với Sammy chọn TNT Và sau khi mọi người chọn quả nào á mọi người sẽ lấy quả đó bỏ vào trong cái cái cái đường màu màu của mọi người hiểu không hiểu không rồi ok ok, okay bây rồi giờ, bây giờ bây cho giờ... chọn trước đi Sammy là là con gái nè mà nhỏ tuổi nhất nè cho Sam chọn trước thì bây giờ tôi sẽ chọn quả này quả này nhìn nguy hiểm nè quả này nè à, ui đó. rồi ok chọn mấy quả này đúng không ủa rồi còn quả, quả này không lấy hả ok rồi quả này nhìn bình thường quá à. đây quả thứ hai nè nó thấy chơi quả này nhìn nguy hiểm biết sợ luôn rồi, quả số quả 3. thứ hai Quả số 3 là quả địa cầu em nó nổ banh cái địa cầu luôn đó, quả số 3. Rồi, Trời ok, rồi tới lượt Camui á, Camui chọn quả nào? Tại dấu hỏi chấm này, lần trước Sammy được rất là to nên tôi sẽ lấy cái quả này. À, Tiếp theo, tiếp theo, tiếp theo sẽ là cái này đi Mặc dù màu đen nó rất là huyền bí Nhưng mà phía đằng dưới này nó có một cái màu cam nhổ nghĩ là rất là to này Ok, ờ, rồi tiếp sẽ là cho Camu sẽ để cho phong cận những cái gì mà nhìn cảm giác là yếu nhất Camu sẽ lấy cái này À rồi ok Vậy là bây giờ ca mui để cho em ba quả này đúng không Được Mấy bạn ơi, ơi Mình là con trai cho nên mình nhường con gái Nhưng mà mình không mình không cần biết mình có thắng hay không Quả TNT của mình có nổ to nhất hay không Nhưng mà thôi mình cứ nhường con gái bạn hiểu không Đó đàn ông phải ga lăng Rồi tôi sẽ lấy ba quả này nha ờ, Ok Rồi tôi bỏ vô rương của tôi nè Mọi người bỏ vô rương đi Rồi ok thì bây giờ mấy bạn hãy thử đoán thử xem coi liệu rằng là TNT của Phong, TNT của Sam và TNT của Camui Quả nào sẽ là quả nổ to nhất Thì bạn hãy nhớ comment xuống bên dưới ngay bây giờ cho mình biết nha mấy bạn đoán là Phong hay là Sam hay là Camui Nếu mà là Phong á thì bạn đo hãy bạn hãy comment là Phong cận Đó Còn nếu bạn là đoán Sam hãy comment là Sammy Còn nếu như bạn đoán là Camui thì comment là Camui nha Ok Còn bây giờ thì chúng ta cùng nhau bắt đầu đốt TNT và phá hủy làng thế nào Let's go Rồi ok bạn ơi Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn đầu tiên nha các bạn nha Thì cái màn đầu tiên này á Thì mỗi người trong chúng ta sẽ phải chọn một quả TNT mà mọi người cho là mạnh nhất Sau đó bọn mình sẽ gọi là đốt nó lần lượt hiểu không Đây rồi bây giờ tôi sẽ chọn trước nha tôi à tôi sẽ chọn quả TNT màu đỏ này đi ok tôi chọn quả này rồi sam sam chọn quả nào à ơi nhìn gà bèm nhìn tôi nè tôi là tôi chơi cái tôi chơi trò chơi sọp luôn đây quả này ok quả màu xanh rồi còn cá muôi cá muôi chọn quả nào còn muôi gà tôi chọn một quả màu xanh đúng không đó anh em màu đỏ cho phong rồi ok <laughs> rồi ok vậy là bây giờ á là ba quả này đúng không rồi ok rồi bây giờ nè từng người từng người sẽ sẽ đốt trước nha thì bây giờ là thông đốt trước nha mọi người được không rồi ok, quả ông gà Ok, dạ, được, dạ, bây giờ tôi lấy hộp quạt đây nè Ok bạn ơi, mấy bạn hãy thử đón thử xem coi quả TNT của Phong liệu rằng nó có nổ banh được cái làng này không Bạn nhớ comment xuống bên dưới cho Phong biết nha Không nổ, không nổ Mui ơi, của vua công em nè, không nổ, không nổ nè Ờ, không nổ hả, coi nè Rồi, chuẩn bị nè Một, hai, ba Ui, ui, what the hell Quả TNT nó biến quả tim này siêu to luôn bạn ơi wow trời trời trời trời oh my god chị ơi chị đến nghe tiếng con khang xem một tiếng không ôi Trời ơi mấy bạn ơi mấy bạn có biết gì không Nó mới vừa nổ nó văng mình xa 10 mét Và sau đó mấy bạn biết chuyện gì đã xảy ra không Mấy bạn hãy xem đây Tèn tèn tèn tèn Trời ơi nó nổ mà nó nổ mà mà mình nói thật là không còn một ngôi nhà nào ở trong làng hero team còn còn xuất hiện luôn các bạn nhìn nè không còn một ngôi nhà nào luôn bây giờ cái ga minh hao của bọn mình cũng biến mất luôn rồi nè thấy chưa như vậy có nghĩa là quả tiên ti của phong á có thể phá hủy toàn bộ ngôi làng luôn đó trời ơi vậy là mình thắng chắc rồi các bạn ơi để xem coi tiên ti của camu với sammy sẽ như thế nào đây chứ mình là mình thấy mình thắng rồi đó nó nổ một cái hố to thế này là đây mình, ơi, mình bay cao cao cho bạn xem đây đây đây đây để mình à. để mình bay cao cao cho bạn xem nè trời ơi nó nổ to đùng như thế này luôn nè bạn oh my god rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quả TNT tiếp theo là của à, Sammy nhớ bạn nha. Ok, let's go. Yeah yeah yeah. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quả TNT của Sammy nha bạn nha. Thì quả TNT của Sam mình thấy nó nó nhìn nhìn mình nhìn nó cũng khá là nguy hiểm á bạn đây nè. Oh. Ok. Cái, này dễ là có như kiểu là thiên thạch rơi xuống nha. Đúng rồi, em nhìn giống thiên thạch á ok Trời được rồi cam ui bây giờ bọn mình bay xa xa đi mui ừ. mình bay xa xa đây dạ, nè dạ. rồi ok <laughs> banh sát nha nè bây giờ tôi cõng nước lên là rồi vô là chạy nè ủa không phải hả tắm nước mà nè tắm kế bên mà nội ơi ủa chạy chạy rồi ủa rồi có chuyện gì xảy ra ừ. thiên thạch đâu ui ừ. wow ui em mới vừa thấy một viên thiên thạch nó rơi xuống phải không mọi người ủa ui đừng có thấy nhưng mà ủa nhưng mà sao không có gì hết vậy ê từ từ đây từ từ đang lem đang lăn mình tên u đã đang đang ôi ôi lắc vậy ôi oh my god tiến thành đang rơi xuống kìa ngày tận thế rồi oh my god cái gì vậy oh my god trời ơi nó, nó cũng nổ to lắm nha bạn nha nhìn nè wow. trời trời trời trời ơi từ từ để để cái này chị thấy xịn hơn không nha cái này nè nè không có xịn hơn nha tại vì nó nổ không to bằng nha em là em yêu cầu là nổ to nhất chứ không phải là nổ mà có hiệu ứng hay gì nha vàng vàng đóng nè Nói không? Tôi tôi nổ đẹp hiểu không? Vừa vừa vừa vừa, vừa ghê gớm còn vừa đẹp không. nữa. Trời video của mình. Được. Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi phản đối tôi bên Sam nha, tại vì Sam không chỉ ở phía đằng trong phá làng đâu, nó còn ra cả bên ngoài nè. Đâu đâu đâu, Lan Lan ra ngoài đâu? Đâu? Nè nè nè thấy không? À, lava là mình với ờ, Sam bằng điểm nhau đi Rồi ok cho luôn chấp luôn Thì bạn thấy quả TNT của mình hay quả TNT của Sam quả nào mạnh hơn để bạn comment xuống bên dưới nha Chứ nếu mà nói về cái độ cái độ nổ to thì quả của mình là to nhất rồi các bạn à Còn quả của Sam thì nó có hiệu ứng lava bay tùm lum la thế này Đó ok nhưng mà không phá được hết ngôi làng thì chắc chắn cũng không to bằng mình rồi các bạn ạ à. <laughs> ok rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quả tiếp theo là quả của camui nha bạn nha rồi ok và quả TNT của phong và sammy quả nào cũng to hết bây giờ sẽ đến với quả của của camui nha đi coi camui sẽ làm gì đây nè mui ơi cái, cái, cái, cái, cái này là dấu bạn chấm đây là nó hoang mang lắm em không biết nha cái quả này em nhìn á nó cũng không có nguy hiểm tí nào luôn á rồi ok sam ơi bay xa xa ra nè bay xa xa ra các bạn bay xa xa biết đâu nó nổ to hơn cả mấy bạn đó sam ơi nổ to lắm sam đi thôi, thôi, rồi vô đi mui em làm khinh thường cái quả tiên ti của chị em ngồi đây em nhìn luôn nè ba hai một rồi chạy thôi ui thấy wow quả tiên ti nè cháy lửa nè phun lửa cái quả không cái quả này lắm tầm thường lắm ủa rồi chuyện gì sẽ xảy ra đây <laughs> trời ơi tưởng thế nào hóa ra là chỉ được có vậy thôi hả mui chị biết rồi chị chị biết rồi là cái gì rồi nó là cái quả random á nó sẽ chọn trong tất cả những cái các loại TNT á trời ơi tưởng quả TNT dạ, của ca mui mạnh thế nào hóa ra là cùi bắp <laughs> trời ơi được có chút chút xíu vậy mà cũng không nổ em không biết sao cái miệng mà lên ghe bà này mà nói là có khi nào quả của bà bà xịt đâu cuối cùng bà xịt thật thì không <laughs> trời ơi đó ok bạn ơi vậy là coi như là ca mui đã thua ở màn một rồi nha các bạn nha quả của mui quá cùi bắp đẹp ơi rồi ok chúng ta sẽ cùng nhau đến những quả tiếp theo để đỡ mất thời gian nè ok đến với quả tiếp theo luôn chứ quả cam mui chán quá không có gì để xem hết <laughs> đi thôi let's go và kết thúc bàn một thì quả TNT của phong và sam đã nổ rất to còn cam mui thì đã thua là do ngẫu nhiên ra cái quả phèn thôi chị ơi thôi chị ơi cái này ok Hay là do chị nghiệp đó chị nghiệp rồi đó. bây giờ nè chúng ta sẽ cùng nhau chọn quả TNT tiếp theo nè thì hồi nãy mình chọn quả màu đỏ rồi mình sẽ bỏ nó qua một bên bây giờ mình sẽ chọn quả màu màu màu, màu hồng nha bạn nha ok quả quả màu hồng nè Trời Con ơi. chọn quả nào Con mạnh mẽ Đây ok quả này chắc chắn là to rồi Còn Sam, Sam chọn quả nào Cái quả địa cầu đó Đánh à, rồi ok Vậy bây giờ mấy bạn hãy thử đoán coi ba quả này quả nào nổ to hơn nha gì ạ cái quả màu hồng của phong á chị nghĩ chắc có thành pháo hoa chắc chắn luôn chứ không có màu gì màu chị màu ơi. màu hồng này là gì không màu hồng này là banh một phát là ra một đám hoa chị ơi hoa hồng ờ ờ ok ok xem thường tôi đi được rồi bây giờ tôi đốt quả tiên ti tôi lên cho mấy người coi nè tránh ra tôi đứng đây tôi chung không ngoài rồi tôi xem có bị gì không bị hết trơn này sợ cái gì ok quả tiên ti rồi để xem có bị gì không nha Ôi! Oh! ngoài bên đây nữa nè đó nó lan ra ngoài đây nữa các bạn đó, nó lan ra khắp tiên nơi luôn nè gì mà ác nhơn dễ sợ chứ nó phân thân mới ác chứ bạn ơi trời ơi thấy cái tin nó ác vậy luôn á ok rồi Ê, tính ra không phải là phong chọn mà là chị để lại cho em mới đúng không? ai biểu chị không chọn ủa chị không Trời chọn ơi, tính sao nè ơi ơi ơi nè nè nè nói phải rõ ràng nha rõ ràng là phong nói là phong nhường con gái phong cho mấy bạn chọn trước mấy bạn không chọn đúng thì thôi mấy bạn chịu chứ bạn nói gì tôi trời chị ơi. chị cho chị đôi chị, chị chơi chị la làng với chị trời chơi vậy chứ tôi à. la làng trời ơi trời ok rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với quả của sammy nha bạn nha rồi đến với quả tnt tiếp theo của chúng ta sẽ là một quả tnt có hình quả địa cầu các bạn ơi nhưng mà mình nhìn Đúng cái này mình nhìn cái này á mình thấy là trái đất nè một hình tròn là là trái đất nè nhưng trái đất này nó lại có màu xanh dương có khi nào á nó nổ xong nó sẽ ra nước không ta nó biến trái đất thành thành thành nước á mui chứ nó không có nổ tí nào đó <laughs> em ơi hiểu không và và và nó chỉ biến xung quanh đây thôi chứ không xa đâu đúng không rồi đâu. chắc chắn là thua rồi trời ơi mình không có nhìn xa trong rồng vết chơi sách ra coi để tôi đặt ra tôi dùng cái đốt thần kỳ của tôi nè rồi đứng là cháy nè cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy cháy ủa cái gì vậy từ từ trời trời tối xong trời sáng trời tối xong xong trời sáng bình tĩnh thôi rồi ờ, chuyện gì sẽ xảy ra chuyện gì sẽ xảy ra ủa sao nó gặt cỏ vậy ủa gì vậy nó gặt cỏ nó gặt cỏ từ từ từ gì nữa nè ôi khoan nó nổ trên cô beo trên cô beo trên cái đầu con nghe sắp đến nơi Noel rồi hợp lý chưa hợp lý không hợp lý không hợp lý nha không hợp lý gì hết á cái này á là tôi bảo rằng là TNT phá làng chứ phải là TNT trang trí làng nha cái này là à, <laughs> không có nổ trời ơi trời ơi không nhưng mà nhìn thấy đẹp quá sao rồi bây giờ mình ờ, mình đi gọi là đi sắm đồ cho ra chị trang trí cho giáng sinh luôn đi sắp đến giáng sinh rồi đi chơi đi Ê, quay cho xạ phòng quay phòng nữa đi nè nè nè nè nè mấy người thua mấy người tính tính trốn đúng không thua tính trốn đúng không hả nhục quá nhục quá có trốn được rồi Vậy thì quả tiên tây này của Sam coi như là không điểm mà nha bạn nha Không đạt chuẩn nè Tại vì nó không nổ được Nó chỉ nó chỉ biến và block này thành và block khác thôi Vậy mà nãy Sam tự tin lắm <laughs> ok vậy là mình vẫn thắng nha bây giờ tới lượt quả của camui xem coi quả camui thế nào đây và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quả tiên ti của camui thì mình thấy à, cái quả tiên ti của camui là đầu tiên nha là nó có màu đen nè thì mấy cái quả mà có màu đen nhìn rất là nguy hiểm luôn các bạn ơi tiếp theo ở bên ừ. dưới của nó thì có một cái phần màu màu cam cam đỏ đỏ thì mình nghĩ nó là lava tôi nghĩ rằng cái quả này nổ thì nó sẽ biến ngôi làng thành lava chứ chẳng được cái gì hết không phải đâu không à mà đây nó đang thể hiện cho cái vụ nổ mà sức không phải mà rất là to lớn em phải không chú mẹ vậy hả vậy hả rồi ok vậy bây giờ chị đốt đi sam bọn mình đứng kế bên là tôi xem thường quả này luôn là dạ. tôi đứng kế bên luôn ok ba hai một nữa ok u đây wow cái quả này ui ui ui thành công gì thành công rồi lưới lưới lưới ôi núi lửa sammy là có một viên thiên thạch thôi còn cái này là nó mấy nó mấy trăm viên thiên thạch luôn mấy ngàn viên thiên thạch à, luôn kính thưa quý vị chào mừng quý vị đến ô, với kỷ ô, nguyên núi lửa <laughs> wow ôi wow thiên thạch rơi quá trời luôn nè trời ơi chào mừng các bạn đến oh với oh kỷ nguyên núi lửa oh my god làng hero team bạn làng hero team biến biến biến thành làng lava rồi bạn ơi ok rồi bây giờ mình sẽ đợi cho mấy quả này nó rơi xuống hết thì nó sẽ thành như thế nào nha ủa rồi hết rồi nè phong à. ơi hết rồi nè ông nói xong tao đúng rồi ủa là nó chỉ có ủa mà từ à? từ mui ơi nó cũng không chắc gì đâu hơn sam rồi ờ, hơn sam nó xa hơn nó nhiều hơn chấp nhận thì mình không biết chấm điểm như thế nào để cho mấy bạn fan chấm điểm coi cái quả này có đạt chỉ Đúng tiêu rồi. là phá hủy làng không nha chứ mình thấy là nó cũng chỉ rơi xuống lava thôi nó chẳng có phá được miếng làng nữa hết bạn à cho nên là chị nhà chị làm gì còn cái gì đâu còn cái gì nè con nè vẫn con nè ăn nguyên cây luôn thôi chấp nhận thôi chị ơi chấp nhận đi chị ơi sống bằng cái nào đó ba này coi sống thôi thôi thôi thôi chấp nhận thôi đừng cãi đừng cãi ba đó không ơi đừng cãi được <laughs> ok rồi vậy bạn chấm điểm cho cao mui được bao nhiêu điểm nha chứ mình thì mình từ chối pha này nha tại mình cũng không biết cho nhiêu điểm hết ok <laughs> ok đến với ba quả cuối cùng nào let's go ha <laughs> Trời ơi bạn ơi lần trước ca mui thắng nhưng lần này chắc chắn là Phong thắng rồi Phong đến tận hai quả nổ to lần Sam thì một quả còn ca mui từ nãy giờ chưa được quả nào hết trơn á ờ, ờ, ờ. không em không công nhận em không công nhận rồi ok à, cũng vậy Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với ba <laughs> quả cuối cùng nha Là quả có chữ A của Camui nè Đó quả màu xanh lá cây của Phong Và cái quả này của Sammy nè Quả này thì tôi nhìn có vẻ à. uy tín nè Uy tín nè Xin thật tiếp à rồi ok vậy thì bây giờ chúng ta cùng nhau ờ, đốt thử ba quả này nha Thì ờ, chắc là tôi sẽ nhường cho Sam đốt trước đi à, Trời đốt ơi đi. cảm ơn Sam nha Rồi xách ra đi mọi người Tôi thắng chắc rồi quả này thế nào là quả mạnh số 2 của tôi Ủa, Sam ơi quả này sẽ là một cái viên thiên thạch rơi xuống rồi không có nhiều đâu em ạ Trời ơi bà đẹp Cứ để xem cứ để xem Rồi ok Nổ đi Sam Em tặng quả này quả này cho mui Sẽ có chuyện gì xảy ra đây Ủa có tiếng có tiếng Ui cái tiếng gì kìa Ủa mấy cái tiếng gì vậy qua khoảng hai từ nhìn lên trên trời thử mọi người nhìn phía trên trời có gì rơi xuống á ôi ôi ôi, ôi. ôi. nhà bà cái rồi bà chầu tôi vậy sợ chầu em thấy Trời ơi cái quả này của sam nha quả còn gì nữa chị con nói sai đâu cái quả này của sam á không chỉ đẹp mà nó còn mạnh nữa bạn ơi nhìn này nó nổ một cái hú to thế này nè mà nó còn đẹp nữa trời có cái âm thanh gì đó nghe rất là đáng sợ luôn sau đó một quả thiên thạch trên trời rơi xuống wow. em phong phong tôi nghe ngờ quả ti tí này của người ngoài hành tinh nó phong tôi nghe cái tiếng này ghê quá à. ừ đúng rồi đây đây không? mình sẽ bay lên cao cho các bạn xem nè đó à, trời ơi ê mọi người có oh ai muốn ăn à, uh, à, súp bí đỏ không uh, súp bí đỏ nè gì súp bí đỏ ờ sao à. nói em em nhìn nó giống như là một ờ. một cái tô súp bí đỏ ờ. <laughs> ok mui ăn mui ăn chắc xương chị quả này của <laughs> sam á thì tôi phải công nhận là đẹp nha các bạn nha chứ tôi không có thể nào mà à, gọi là có lý do gì để có thể từ chối quả này được rồi mui sao mui ờ à, thì nó đẹp ok nó đẹp đúng <laughs> mui rồi ok đẹp <laughs> rồi vậy là coi như bây giờ mình với sam đã hòa điểm nhau rồi mình hai điểm và sam hai ừ. điểm nha nếu như quả của mình mạnh nữa thì mình sẽ đạt được 3 điểm còn ca mui từ nãy giờ chưa được điểm nào hết tội nghiệp mui quá không ờ. lava là phải giống như sam này, thấy không một cái lava hố lava to thế này nè chứ lava của chị là lava cùi bắp lava chị là tép riêu gì không để trời được rồi ok <laughs> bây giờ chúng ta sẽ đến với quả tiếp theo là quả của ca mui nha bà là um um um bà là ông cầu mong cho quả này của ca mui sẽ nổ to ok lên lên lên lên lên làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn làm ơn tặng giấy này nè nó chúc chị may mắn là thấy dễ thương chưa chúc chị may mắn đúng là em gái của chị cảm ơn ê chị ơi chị ơi em em em cũng cũng, cũng có cái này tặng cho chị nè chúc chị à, may mắn xem xem xem lần sau <laughs> trời ơi trời chịu luôn á không ơi à, trời rồi sao mà giỏi rồi chứ bà giỏi thôi đừng giỏi đừng giỏi ơi, đừng ơi từ nãy giờ á chị em mình đã làm đã đã làm phép rồi cho nên là em chắc chắn quả này sẽ nổ to chị yên tâm đi tôi bay xa xa ra cho chắc ăn tôi sợ quả này nổ to lắm quả này nhiều khi nó nổ to lắm đấy nhìn kỹ ừ. vậy đó chị ok đốt đi mui ba hai một đó à, Nhầm nhầm nhầm Cái gì vậy chị Siêu bất ơi Ủa tao bắt Tao bắt Sao quả này nó trời mưa vậy Sao quả này nó trời mưa vậy Trời mưa Mưa thì làm sao nổ to được ta Liệu nó có gì không đây Hay là nó chỉ có trời mưa thôi ở đây Ờ tôi sao Ôi lắc lắc cái nè lắc cái nè lắc cái nè lắc cái nè Đâu Ủa sao có cái con mực xuống đi <laughs> Trời ơi cái quả tiên tiên có ca mui á nó nổ á Nó chỉ làm cho trời mưa với lại là nước thôi Chẳng được cái gì hết trơn bà ông biết sao không? Tại tôi nghĩ là do cái nghiệp của bạn nặng quá rồi không? Bây giờ bạn phải trả hay không? <laughs> Ê, bạn, bây giờ bà dễ sợ quá rồi. Trận trời. trước các bạn trong trong tập trước á thì cá mui đã thắng nhưng mà trong tập này xin lỗi cá mui hơi đen. Ok, <laughs> rồi vậy bây giờ. Tôi thôi chị ơi. Mọi người thấy không? Chị khóc ok bây giờ sẽ đến với quả tiên ti cuối cùng là quả của phong để coi coi nó như thế nào nha bạn nha let's go right và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với quả <laughs> tiên ti cuối cùng Ôi là quả màu xanh ok ê phong phong, phong tôi nói không nghe nè bây giờ Hả? quả này nó mà nổ banh xác, nhà bà mua xối ăn suốt cuộc đời của bà thì bà không chọn màu này đúng rồi màu xanh của mui <laughs> mà mui không chọn nè trời ơi, bây giờ nè chị bảo em nè chúng ta cùng màu xanh thì em ở bên phe chị đúng không em hãy xịt nha đừng nổ tôi nha làm ơn bây giờ giờ nè bây giờ nè môi môi môi môi bởi vì em thấy á, từ nãy giờ chị chưa được điểm nào cho nên em thấy chị đáng thương quá chính vì vậy cho nên em sẽ cho chị một cơ hội chị chịu không cơ hội gì cơ hội thế này hiện tại á em với lại sam á là hai người đều được hai điểm rồi coi như là bọn em cũng đã bằng ờ. nhau rồi bọn em cũng thắng rồi bây giờ chị chưa được điểm ừ. nào hết nếu như quả này nổ to thì chị sẽ được một điểm danh dự đúng không đúng rồi chứ phải có điểm danh dự đúng không chị bây giờ ok vậy Trời thì bây giờ coi như là mình mình đốt hai quả nha bạn nha mình là con trai mà mình nhường ca mui quả này luôn mình không đốt luôn rồi ok nhường ca mui coi như quả này của mui luôn á cho mui bốn quả luôn rồi, rồi đốt cái chị bảo em nè em lại hãy nổ to nha em đừng xịt nha em <laughs> rồi ok ba à, hai một nổ đi ủa sao là nữa đây mình nổ sạch dữ vậy em phải nổ to nổ tôi không đây, tôi nổ tôi không đây, nổ to nổ to nổ to nổ to lên tôi thấy ờ, tôi thấy không có chuyện gì xảy ra gì mọi người ở đâu vậy em ờ, từ từ em không sao tôi tôi tôi em mọi người hình lá vậy ờ, từ sao tôi thấy mọi mọi mọi mọi nơi bị lá vậy tôi cuộc thi nổ xịt mà đúng không ai nổ xịt nhiều nhất người đấy thắng mà ở đâu ra ở đâu ra ở đâu ra rõ ràng đầu video bảo rằng là cuộc thi nổ to nhất nha TNT mạnh nhất nha chứ không phải là nổ à, ơi. là yếu nhất Thế nha ok không thấy không không thấy không do bà mui bà mui là lương lẹo như vậy để bằng dịp vậy đó không thấy không kìa đến cuối cùng bà cũng cố gắng nói cố gắng nói làm sao cho mình thắng nó mới nghe chạy chị chị, chị, chị, chị okay. lòng người ta đi Ok bạn ơi, vậy là coi như tập này mình và Sammy mỗi người đã đạt được 2 điểm và Camui là không điểm nha. Yeah. vậy là Ua ua chị về sư nợ dừng sống đây tập đây bạn ơi. Rồi ok bye chị, tạm biệt chị ok vậy là <laughs> trong tập trước á, thì camui là người duy nhất chiến thắng còn trong tập này thì phong với sam đã giành chiến thắng trời ơi cặp đôi ờ, giành chiến thắng đó chỉ có người cô đơn là thất bại thôi thôi mấy bạn đừng quên qua kênh mà môi like nha ủng ở dưới đây ủa ăn ủi bại đâu mà không mấy bạn ơi bây giờ bà Ray bị bà, về rừng bà sống rồi mấy bạn <laughs> tội quá vui <laughs> đang nhìn về phía mình kìa sao tham tham tham tham ơi chị bà chị bà chị bà chị nè rồi ơi ao lên à, nghe chưa tôi ao game rồi tôi ngu gì tôi ở trong phòng cho mấy người cho mấy người gọi là à, giết tôi đúng không ok bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha bye bye, và các bạn thấy tiên ti của ai mạnh hơn hãy comment xuống bên dưới nha tạm biệt mọi người bye bye Hello team, hello team